Vâng, ta đi nội dung lý thuyết đầu tiên, đó là tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Các bạn cùng quan sát trên màn hình cho cô nhé. Cho đường tròn tâm O, được chưa nào? Ta vẽ hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O cắt nhau tại A. Được chưa? À, cắt nhau tại à tại A. B và C là hai tiếp à tiếp điểm. Thì lúc này ta sẽ được AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Và hai tiếp tuyến này cắt nhau tại điểm à tại điểm A. Thế thì ở đây à, tính chất của nó có những tính chất gì? Các bạn lưu ý là sau bài học hôm nay, cô trò mình cùng nhau được thừa nhận các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Các bạn lưu ý nhé. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì sao ạ? Điểm A cách đều hai tiếp điểm đó là điểm B và điểm C. Có nghĩa là AB bằng với à, bằng với AC. Đó, đó là tính chất thứ nhất mà cô trò mình được thừa nhận, đúng không nhỉ? Chúng mình không cần phải chứng minh khi trong quá trình làm à làm bài. Có còn lưu ý nhé. AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm A của đường tròn à của đường tròn tâm O. Được chưa? B và C là hai tiếp à hai tiếp điểm. Thì lúc này ta luôn được thừa nhận đó là AB bằng với AC. Được chưa nào?